Xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ tập động tác cái kẹp với tư thế đứng Về lợi ích của cái động tác này thì sẽ giúp chúng ta tăng cái khả năng giữ thăng bằng làm kéo giãn phần cơ lưng làm mềm phần cơ hông, khớp hông à, về lợi ích về cái uh, khả năng giữ thăng bằng khi chúng ta giữ thăng bằng được tốt thì sẽ tăng cường về cái hệ miễn dịch của chúng ta lên rất là nhiều nhưng mà tư thế này chúng ta với những người chúng ta đang gặp khó khăn về huyết áp tiền đình thì chúng ta à, có thể tập với cái à, à, động tác với tư thế nằm tức là khi chúng ta ngồi xuống và chúng ta đưa sang về cách thực hiện tư thế thì chúng ta đứng chúng ta đứng hai chân có thể đứng theo tư thế trái núi hoặc là hai chân mở rộng bằng vai Tốt nhất khi chúng ta chưa quen về cái phương pháp giữ thăng bằng này thì chúng ta nên mở rộng chân ra một chút mở rộng bằng vai hoặc là rộng hơn một chút cũng được rồi khi hít vào thì à, đầu tiên là thở hít thở bình thường từ từ thở hết ra rồi chúng ta có thể áp dụng cái phép thở 3 phần trong cái tư thế này nhé nhưng mà khi cúi xuống khi à, thở ra hạ tay xuống thì chúng ta cúi gập cả hông xuống thì trước hết chúng ta mở hai chân rộng một chút hai chân rộng bằng vai rồi hít vào thì từ từ hít xuống bụng này từ từ nâng lên ngực này hít vào này. rồi tiếp tục vươn tay lên này. hít thật sâu và chúng ta có thể hơi ngửa cổ lên một chút để hít được sâu và dễ hít hơn khi thở ra thì từ từ thẳng đầu thẳng lưng rồi từ từ gập hông của mình xuống gập hông nhé đẩy hông ra sau và cố giữ cái lưng của mình thẳng hạ gập hông và cúi người xuống Chúng ta có thể chạm hai tay ở phía bên ngoài của hai bàn chân hoặc là mới chúng ta có thể quen thì bám hai tay ở phía gót chân của mình. Từ từ thở tới đâu chúng ta gập người tới đấy. Duỗi dài cái lưng mình ra. Kéo giãn lưng ra. Rồi chúng ta từ từ trả thế hít vào từ từ thẳng người nâng người lên rồi thở ra từ từ hạ tay xuống cái tư thế này nó còn cái lợi ích là làm kéo giãn hết cái phần cơ uh, phần ờ, cơ gân kheo của mình nhé làm mềm hết cái phần dây chằng để tôi đứng xoay ngang này chúng ta dễ hình dung hơn này rồi hai chân mở dọc bằng hông hoặc bằng vai nếu chúng ta giữ thăng bằng quen rồi thì bước hai chân gần lại với nhau hơn một chút rồi hít thở điều hòa từ từ thở hết ra góp bụng lại hít vào từ từ dồn khí xuống bụng này tiếp tục vươn tay lên đưa khí lên phần ngực này làm nở rộng phần ngực của mình rồi vươn hai tay lên khẽ mở vai ưỡn ngực hơi ngửa cổ lên một chút để hít thật sâu nhớ là không đẩy hông ra phía trước nha khi chúng ta đẩy hông ra phía trước và tác động vào cái phần lưng dưới của mình phần thắt lưng của mình ấy, nên là chúng ta không đẩy hông phía trước chúng ta chỉ mở cái phần khớp vai của mình thôi rồi hít thật sâu này từ từ thẳng đầu rồi thở ra thì từ từ cúi gập người xuống bên dưới rồi chúng ta có thể đưa hai tay bám vào phần gót chân của mình duỗi dài cái lưng của mình ra cứ tập theo khả năng của mình thôi nhá rồi ép sâu của mình xuống chúng ta có thể giữ tư thế lại một lát rồi khi trả thế chống tay và chân phía trước này từ từ nâng người lên hít vào từ từ vươn hai tay lên rồi thở ra từ từ nhẹ nhàng hạ tay xuống rồi với cái tư thế này khi mới đầu chúng ta tập chúng ta sẽ à, hơi gặp khó khăn một chút bởi vì cái khả năng giữ thăng bằng ở trong tư thế này nó cần sự tập trung cần sự điều hòa về huyết áp điều hòa về hơi thở nên chúng ta cần hít sâu và thở chậm thở điều hòa một chút với những người gặp khó khăn về uh, tư thế này chúng ta cái động tác này chúng ta tập khi đứng ấy, thì chúng ta nên tập ở cái tư thế khi, khi chúng ta ngồi chúng ta có thể duỗi thẳng chân ra có thể mở chân rộng ra một chút mở rộng chân một chút cho nó thoải mái rồi vươn hai tay lên hít vào nhé thở ra thì từ từ gập từ hông của mình xuống nhớ là luôn giữ cái lưng của mình thẳng luôn giữ cái lưng mình thẳng từ từ hạ tay xuống trước cũng được rồi bám tay vào chân để ép cái phần bụng chúng ta xuống trước rồi vươn dài cái lưng ép cái phần ngực của chúng ta xuống hạ thấp nhất theo khả năng của mình rồi khi trả thế thì hít vào vươn tay lên thở ra thì từ từ hạ tay xuống rồi ờ. Được rồi như vậy là chúng ta đã à, tập xong cái động tác à, cái kẹp theo tư thế đứng và tư thế nằm tư thế đứng và tư thế ngồi à, tới đây video phía sau chúng ta sẽ tập một tư thế À, để chúng ta nâng cao cái khả năng về giữ thăng bằng làm trọng tâm và có một phần mở nữa về à, định tuyến của cơ thể à, hãy theo dõi và chia sẻ kênh để xem được nhiều video bổ ích hơn chúng ta có thể tập luyện hăng say thêm rồi xin cảm ơn và cảm tạ quý vị